thì đây là cái đội hình dự kiến của hai đội ra sân bên phía Arsenal chơi với sơ đồ 4-3-3 còn bên phía Sporting chơi với sơ đồ 3421 thì anh em thấy cái sơ đồ này là giống như cái sơ đồ của lượt đi ở trên à, à, lượt đi trên à, vòng 18 của cúp C2 châu Âu nha anh em. Thì mình sẽ tiến vào cái phần thành tích gần nhất của hai đội thì anh em cũng thấy phần thành tích gần nhất của bên phía Arsenal thì anh em cũng thấy Arsenal trong cái chuỗi 6 trận gần nhất thì Arsenal đang có cái phong độ rất là tốt à, trong à, 5 trận thắng và một trận hòa trước à, Sporting trên sân nhà của Sporting luôn nha thì cái trận thắng trên đấu trường ngoại hạng Anh gần nhất của Arsenal thì anh em cũng thấy Arsenal đã thắng với cái mã kèo là 3-0 3-0 trên sân nhà của Fulham còn bên phía Sibotin thì à, trong cái chuỗi 10 trận gần nhất của Sibotin thì Sibotin đã thắng hết 7 trận và để hòa hai trận và để thua một trận trước Porto. Thì anh em cũng thấy thằng Sibotin đang có cái phong độ rất là tốt trong cái mùa giải hiện tại nhưng Arsenal có, có cái phong độ cũng tốt hơn Sibotin trên cái mùa giải hiện tại. Tại vì Arsenal đang đứng ở vị trí nhất bảng xếp hạng ngoài hàng Anh thì Arsenal đang có là giống như mà đang một là một cái vị vua ở ngoài hàng Anh thì mình sẽ tiến vào cái phần tích mà chơi trên sân nhà của Arsenal. Trong 4 trận gần nhất Arsenal chơi trên sân nhà thì Arsenal đã thắng hai trận, hai trận của Arsenal toàn nghiêng về cái kết quả là từ 4 bàn thắng đổ lên thì anh em thấy là Arsenal chỉ để thua một trận trước Man City và để hòa một trận trước Brentford thì trong 4 trận gần nhất của um, Arsenal trên sân nhà thì, thì hầu như 3 trận của Arsenal là đều nổ tài. Còn thành tích chơi trên săn khách của Sea thì anh em thấy Sea đang có một cái phong độ cao ngất ngưỡng luôn nha anh em chơi trên sân khách toàn thắng trong 4 trận gần nhất nhưng à, đợt này à, Sporting đã làm khách lên sân của Arsenal à, ông vua của ngoại hạng Anh thời buổi hiện tại nha anh em thời điểm hiện tại thì liệu Sporting còn giữ được cái phong độ là à, toàn thắng trong 4 trận trên sân khách này nữa hay không thì mình sẽ tiến vào cái phần lịch sử đối đầu của hai đội Sporting và Arsenal thì anh em thấy trong lịch sử đối đầu à, lần gần nhất là Sporting và Arsenal chơi trên sân nhà của um, Sporting là lượt đi nha anh em thì à, trận này à, là hai điều trận này là hai điều còn trước đó nữa thì um, Arsenal và Sporting diễn ra lúc 2018 á, thì trận đó là không điều là do bị Sporting bị thẻ đỏ mà chơi trên sân nhà của Arsenal thì lúc đó có phong độ của Arsenal còn đang là thấp thỏm đang đứng ở vị trí top 5, top 6 gì đó anh em. Hiện tại là Arsenal đang đứng vị trí top 1 rồi. Còn trước đó nữa thì à, Arsenal đã thắng Sporting với cái tỷ số là 1-0. Thì um, liệu tr trận này uh, mình sẽ tiến vào cái trận lịch sử đối đầu trong trước đó của trên sân nhà của Sporting hai điều thì à, sẽ xem đội nào ghi bàn trước nha anh em thì anh em cũng thấy Arsenal là cái đội ghi bàn trước và các bàn gỡ hòa một điều trong phút 34 á, là tin đã gỡ lời tỷ số một điều thì anh em thấy hai ngày đá rất là ít thẻ vàng thì anh em không nên vào với những cái mã tài thẻ còn cái tỷ lệ kiểm soát bóng thì anh em cũng thấy cái trang sofa score này nó ra nó đang đánh giá cao của cái thằng Arsenal nếu mà Arsenal chơi trên sân khách mà kiểm soát bóng tới 66% là anh em thấy bên phía đội chủ nhà chỉ kiểm soát được 15% thì anh em thấy nếu mà cái trận đó không giữ hòa về sân nhà của Arsenal nữa trận này về sân nhà của Arsenal thì anh em nghĩ Arsenal sẽ kiểm soát bao nhiêu vòng bóng bao nhiêu phần trăm và cái tỷ lệ chiến thắng của Arsenal và cái tỷ lệ chiến thắng của Arsenal thì anh em cũng biết nếu mà về sân nhà của mình tỷ lệ chiến thắng của Arsenal sẽ nằm với cái tỷ lệ là rất là cao thì cái trận lượt đi á, anh em xem cái tỷ lệ kèo của cái trận lượt đi lúc đó là Arsenal chỉ chấp với cái mã kèo là 0,25 thôi còn cái tỷ lệ kèo góc kèo góc thì uh, trận lượt đi á, lịch sử của kèo góc trận lượt đi là 12 quả góc mà 9 quả nghiêng về Arsenal và 3 quả nghiêng về uh, bên phía Sporting thì anh em cũng biết nếu mà Arsenal đã tấn công cầm bóng kiểm soát bóng tới cỡ nào góc bên phía Arsenal mới ra tới 9 quả thì anh em cũng biết cái kết quả mà um, kiểm soát bóng của Arsenal rồi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 cái mã kèo đội chủ nhà chấp sâu như thế này đây mã kèo là đội chủ nhà chấp thứ 1.5 và tài xỉu 2.75 thì cái trận này nhà cái đang đánh giá cao Arsenal sẽ thắng đậm trong cái trận này nhà cái mới đưa mã kèo chấp sâu như thế này thì mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho tất cả anh em thì mình chốt kèo trong cái trận này á là mình cho tất cả anh em nằm cái mã kèo trên trừ 1.5 là anh em nằm đội chủ nhà Arsenal chấp 1.5 cho mình đó là mình kèo này là để cho anh em đang chơi bên ngoài qua thầu qua cò anh em đánh cái mã kèo trừ 1.5 còn anh em trong trang thì anh em có mã kèo 1,25 ăn 8 nhưng mà anh em chờ ra xăng tầm chừng 5 phút 10 phút thì anh em hả vào cái mã kèo một quà cho mình đó là anh em vào mạnh tay cho mình luôn nha full trận cái này là full trận anh em vào mạnh tay cho mình còn tài xỉu Tài xỉu thì anh em thấy 2,75 nhưng mà Arsenal chơi trên sân nhà trên 4 trong 4 trận gần nhất đã 3 trận ra trên 4 bàn thắng. Thì cái trận này anh em cứ vào cái mã tài mạnh tay cho mình, mã tài 2.75 mạnh tay cho mình luôn nha. Đó, thì cái mã kèo đây mình để ở dưới đây mình có kêu anh em mạnh tay có, nhẹ tay có thì đó anh em cứ thấy chữ mạnh tay anh em cứ vào cái mã kèo tài mạnh cho mình còn hiệp 1 kèo dạ. hiệp 1 thì anh em cứ vào cái mã kèo trên chấp 0.5 là đội chủ nhà Arsenal chấp 0.5 nhẹ tay thôi anh em vào nhẹ tay hiệp 1 thôi chủ yếu là anh em đánh nguyên trận anh em đánh nguyên trận là anh em mạnh tay cho mình là kèo trên còn nếu mà anh em nào mà muốn chơi được nhiều kèo hơn nữa thì anh em cứ liên hệ qua cái Zalo 0937 072 613 kèo bóng vip của mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em đưa anh em vào nhóm để anh em chơi được nhiều kèo hơn hoặc anh em có thể nhắn tin trực tiếp qua cái telegram là kèo bóng vip 09 của mình để mình hướng dẫn tất cả anh em vào nhóm chơi được nhiều kèo hơn nha thì đó là cái phần nhận định của mình về cái trận giữa Arsenal và Sporting thì à, anh em nào đang xem á nếu mà anh em trùng máu với mình thì anh em theo những cái mã kèo mà mình nhận định cho tất cả anh em thì đây cũng là cái video đầu tiên của mình trên cái kênh kèo bóng vip thì nếu mà anh em muốn chơi được nhiều kèo hơn thì anh em hãy cho mình một lượt đăng ký và một lượt bình luận à, anh em like cho mình một cái nữa để video sau mình ra video anh em sẽ là người nhận được video sớm nhất của mình còn anh em muốn chơi cùng mình đi cùng mình xa hơn thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái Zalo của mình là 0937072613 hoặc Telegram kèo bóng vip 09 của mình để mình hướng dẫn tất cả anh em vào nhóm để anh em mình cùng nhau tiến xa hơn về cái môn bóng đá này nha anh em. Thì à, đến đây mình đã nhận định xong thì à, nếu mà anh em nào đang xem cho mình một lượt đăng ký và một lượt like để anh em có thể nhận được những video sau nhận định của mình sớm nhất thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau.